Ok, ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Trường Linh à, Trên tay Đường Linh bây giờ là bộ K10 và BM Ami 900 nha các bạn nhé Bộ này là 1 triệu 800 ngàn đồng, rất là đơn giản và rẻ các bạn có thể kết nối hai điện thoại với nhau một điện thoại đang quay và một cái ipad hoặc là một điện thoại hoặc một TV có cổng kết nối 3.5 để mình lấy nhạc mình hát karaoke nhá bây giờ mình sẽ hát thử xem cái âm thanh này như thế nào nhá đó rồi các bạn mua một bộ về để mà chơi Tết thôi nào Ok mình đã bật chế độ vang nó lên rồi ha Bây giờ mình sẽ hát bài Xuân Như Thương Của Đàm Vĩnh Hưng Ok mình sẽ kéo À mình kéo nha <clears throat> Xuân đã đến bên em sang xuân tuyệt vời Xuân đã đến bên người Xin người hãy cùng em vui xuân hạnh phúc cho đời Nhớ nhà em yêu Mang say đắm cho đời Khi về đừng quên nghe em Còn nhớ phút giây gặp gỡ Mùa xuân muôn hoa sắc hồng Chiều xuống gió buông nhạt nhá Người cho người đã cho tình anh chợt nhớ muốn hoa thuần thư. xuân đã đến bên em sáng xuân tuyệt vời xuân đã đến bên người xin người hãy cùng em yêu xuân mang hạnh phúc cho đời nhớ nhé em yêu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 ok à, đó đó là mình hát cái chế độ màu xanh dương à, và cái màu xanh dương này nha các bạn nhé và cái bass shape mình để là mát với lại cái microphone mình để khoảng hướng 1 giờ ở bên đây mình cho mát hết luôn thì đây là sử dụng dây livestream ngoài dây livestream ngoài dây livestream mà mình tự làm nhé thì em thăm như vậy à, chúc các bạn có một buổi tối thật là an lành các bạn nhớ mua mua thật nhiều mua thật nhiều bộ này nhá bộ này hát dành cho những người hát bình thường hát chơi vui vẻ thôi một triệu tám trăm ngàn đồng bao cả ship rồi nhé các bạn nhé kiểm tra hàng bảo hành 12 tháng một đổi một xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau ạ à.